Good morning mọi người Chào buổi sáng Sáng nay à, Sáng cuối tuần Tony đang làm đồ ăn sáng À ăn sáng xong thì cả nhà mình sẽ đi bơi Tại vì hôm nay trời lạnh lắm Gió và mưa nữa à, Cho nên là kiếm những cái hoạt động gì ở trong nhà cho mấy bạn trẻ à, chơi Sáng nay Tony đang làm đồ ăn sáng nè mọi người Thường thường sáng cuối tuần Tony không có làm việc thì sẽ à, ảnh sẽ làm đồ ăn sáng Ăn rất là nhanh luôn nè Không có rau gì hết trơn á Chỉ có thịt xông khói, bánh mì với lại nước sốt barbecue Vậy là xong rồi đó khô boy, mate. khô khan lắm khô tới hồ bơi rồi nè mọi người hôm nay mình sẽ bơi ở cái địa điểm khác lần trước nắng quá bây giờ cả nhà mình đã à, bơi xong rồi mọi người ở kế à, ở kế bên cái hồ bơi là công viên luôn nè cho nên sẵn ở đây cho các bạn đi ra ngoài công viên chơi xong rồi đi về công viên này không có rộng lắm nhưng mà có rất là nhiều à, trò chơi nè các bạn Ồ, ở trên cái cây kia có nhiều tổ chim quá chừng luôn tổ chim tim nè mọi người rất là lớn luôn khổng lồ luôn á quá trời luôn nè đó à, bà chi bà chạy lại đằng kia rồi bà đi cầu tuột rồi bây giờ đi về mọi người đi về ủi đồ cho Tony tại vì giờ thứ hai Tony sẽ đi công tác giờ cũng gần 2 giờ chiều rồi giờ chuẩn bị uh, ủi đồ soạn đồ rồi uh, nấu đồ ăn tối chút nữa 5 giờ là hai anh của Chi sẽ đi về rồi cho nên là mình phải tranh thủ mọi người đây là đầu cổ chị không có cọt bù xù thấy ghê không về cho mỗi một em một chén trái cây xoài nho với lại à, mâm xôi táo ăn xong rồi một chút nữa ba sẽ làm à, đồ ăn tối chị ăn nhanh này đem cái chén xuống dưới kia dẹp nha trời ơi cái đồ cái phòng đồ của ảnh nè à. đồ Tony đang soạn chuẩn bị đi ờ, công tác giờ Tony sẽ ủi đồ thiệt sự luôn đó mọi người là từ hồi mình qua đây ở hơn 2 năm rồi mình chưa bao giờ ủi một cái đồ nào hết á không phải là làm biến mà là Tony thích ủi Tony muốn ủi tại vì ủi đồ có cái bàn ủi này nè nóng nguy hiểm đó chi nó hay chạy lên lắm nếu mà mình ủi mẹ mình đi đâu là chi nó theo đó cho nên là mình phải ờ, chơi với chi mình phải giữ chi cho nên là mình phải đi ra khỏi cái phòng này để cho Tony tự ủi xin chào câu chú chứ ờ, Kim không có ủi đó bây giờ Chi nó đã lấy đồ chơi ra cho Chi rồi Chi nó chơi ở dưới đó. đây cái phòng của Chi đây giờ mình phải ship đồ đồ giặt cho Chi hai máy rồi vẫn chưa có ship nha mọi người tại vì cuối tuần bận á bận đi suốt bây giờ cũng mới về luôn nè vừa cho mấy đứa nhỏ nó ăn ờ, ăn trái cây thôi ăn trái cây với ăn da ua nhà mới hút bụi nha mọi người cho nên là sạch nè mọi người quần áo nó xếp xong hết rồi bây giờ thì còn vớ đây là vớ nè vớ bữa nay cũng ít vớ tại vì vớ của ba chi chi là đã à, xếp đã giặt mấy ngày trước rồi này là vớ của chi lại có mấy đôi vớ của kim nữa vớ thì mình xếp mình làm như vậy nè mọi người là hai chiếc vớ cùng một đôi thì mình sẽ à, xếp lại như vậy để khi mà mình không có cần phải tìm kiếm đó mình lấy ra một cục và thành một đôi luôn nè đôi giới của chi cũng vậy nè đó vậy thì không có bị thất lạc nó cứ một đôi là vô một chỗ vậy đó, đó. À, chi có một cái thùng giới nè tại vì bên này lạnh đó mùa hè mùa đông gì cũng à, mang dớ hết đó mọi người mùa hè thì mang dớ mỏng giới ngắn tới cọ mắt cá chân thôi mùa đông thì mang giới cao lên mà giới dày hơn cho nên là sử dụng giới rất là nhiều vớ mình hay nói ngọng phải không mình phải nói là đôi vớ phải không đó. sắp xong rồi đó ship xong thôi nhưng mà phải còn để vô trong tủ nữa nó kiếm hai cái chiếc giới nào giống nhau hai cái chiếc nào giống nhau thì mình cho nó vô chung một chỗ ừ. vậy là tới khi mà lấy ra mang thì chỉ lấy một cục đó ra là sẽ à, thành một đôi luôn không bị thất lạc khi mình giặt dớ là mình lần nào mà mình giặt dớ là mình phải lấy hết dớ ra mình giặt một lần lượt một lượt luôn để à, khi mình ship vô á thì à, không có bị thiếu cái này thiếu cái kia Đó. rất là gọn luôn phải mọi người giới nhiều dữ lắm luôn chi phải là mấy chục đôi giới ba chi là phải cả trăm đôi giới luôn đó ba chi là mang giới một lần là mang hai đôi chứ không phải là mang một đôi nha mọi người mang hai đôi mà đôi giày đó mùa hè cũng mang hai đôi nữa tại vì cái chân của ảnh đau á ngày xưa ảnh bị đá banh bị tai nạn nó không biết cái cái chân ờ, nó nó bị cái gì mà từ cái chỗ đầu gối tới cái ờ, cái gót chân luôn cho nên là bây giờ phải mang ờ, hai cái đôi vớ cho nó nhiều á có một cái lớp đệm nó mềm á nó đỡ đau đó sắp xong rồi đó mình không cần lộn lại đâu giới trái cũng được khi mình làm vậy nè khi mà mình mở ra nó sẽ thành vớ à, phải hơn Đó. rất là gọn luôn đây còn mấy cái chiếc này nè mấy cái chiếc này không biết mà nó cái chiếc này chiếc bự đây mấy cái chiếc này chắc là còn ở dưới cái thùng chưa có giặt nè bị thiếu rồi đó Thank you. legalább. Ja, Klausi, ez van, ja. Okay. Anh kêu honey. Thank you, darling. Thank you for your help. Đây. Đó, ở trong cái tủ này là cái tủ đồ đó của ba chi là để uh, chớ để đồ lót cái cái quần sọt đó cái quần mà tới đầu gối với lại đồ bơi đồ gì đó trong mùa hè mới mặc còn cái tủ đồ của Kim là ở trong đây đó giờ lại soạn cái đồ của Chi trước mấy cái khăn này họ đem xuống dưới khăn này khăn lau bếp nè để giờ bữa nói là mua cái thùng để đựng đồ cho chi tại vì đồ chi càng ngày càng nhiều quá nhiều không có chỗ để luôn đây là những cái đồ mặt ngủ nè mặt ngủ mùa đông lạnh đó nên để cho cái vỏ này tại vì hết có hết chỗ chứa đồ của chi rồi cho nên lấy cái vỏ này đựng đỡ đây để vô đây cái đồ này ấm lắm dày cua quần đây là độ của Kim những cái váy này thường thì váy của Chi đó, ờ, Kim không có ship Kim sẽ máng móc một cái móc này có móc đôi nè mọi người máng được hai cái đồ luôn đó, hai cái đầm vô đây một chỗ Okay, later. Okay. Well, you might as well throw both down. That little bag that's left for me. There's only one in thanks. móc ba luôn nè mọi người móc được ba cái đòn luôn nè rất là tiền ba cái đầm vô một chảo xong cái kia rồi đó đó đồ của chi xong rồi đó mọi người bây giờ là tới đồ của mình đồ của kim cũng ít nè tại vì hôm bữa ờ, mấy bữa trước kim nó giặt đồ của kim rồi nó chỉ có ít thôi đây cái đống đồ dơ nữa nè đây là cái phòng của kim nè cái phòng này trang điểm à, sấy tóc với lại cái tủ đồ đó tony đã ủi đồ xong rồi đó giờ anh đi đổ rác ở nhà có có ba cái công việc mà Kim không có làm đó là hút bụi, ủi đồ và đổ rác. Tony luôn luôn xung phong làm ba cái việc đó đó. Ba cái việc mà mình ghét làm nhất luôn. <laughs> hút bụi, tại vì hút bụi nhà thảm là hút rất là nặng, đẩy đi á nó nặng lắm. Với uh, ủi đồ, ủi đồ cũng rất là lâu mà mình không biết làm sao mà mình ủi mình ui, ui, ui xong mình thấy thẳng rồi mình đoán lên hồi cái sao thấy ờ, nó không nó cũng nhăn nữa với lại đổ rác đó, cái đó là à, đang lựa cái rác mà để um, tái chế sử dụng đó mọi người với nhựa với lại đồ thủy tinh với hộp giấy đồ gì đó là tái người ta tái chế lại đó để riêng ra đó tụi này không cần nhắc đâu tụi này thấy mà cái cái thùng rác cái thùng rác nó gần đầy với lại cái thùng mà để cái đồ tái chế nó gần đầy là ảnh tự đem ra ông đổ với lại cắt cỏ cắt cỏ sân vườn khi nào mà tôi đi đi công tác lâu á thì à, cỏ nó dài á, thì mình sẽ tự cắt nhưng mà bình thường thì tôi đi cắt nhưng mà có những cái việc tôi đi không có làm đó là không bao giờ trà toilet nha không hề luôn thỉnh thoảng anh cũng rửa chén đây còn một máy giặt ở nữa đây nữa nè mọi người cái máy này mình giặt uh, mấy cái cái thảm á thảm uh, lót chân á trải ở đây là đi ra đi vô uh, ở ngoài cửa vô á giày mình dơ á mình chùi lên đó thì nó đỡ uh, dơ cái thảm ở nhà mình thì nhà mình xài thảm nè cái gì rồi hết thì cởi áo ra đưa lên mày coi coi trời ơi trời ơi hồi nãy nó nói lạnh mà ừ, ừ. You could have an eddy dive. Lên chưa? Ờ, ờ. Trời trời, nhầm cái đất luôn vậy hả trời? rửa chén đã rửa xong rồi có cái máy rửa chén này rất là tiện mọi người tại vì rửa chén rất là tốn thời gian Ngày ba chi làm ờ, hamburger nhưng mà chi không thích hamburger chi ăn cái này chi ăn xà lách với nuôi chỉ có ờ, thịt gà với thịt à, xong khói với xà lách rồi chị ăn không có đổ tùm lum ngồi ghế ăn nha dạ. con ờ, Bây giờ thì Tony vào bếp làm món à, hamburger nè mọi người. Tony sẽ không bao giờ mà ngồi không hết á. Nếu như mà ảnh ngày mà ảnh không có làm việc á là sẽ ảnh sẽ làm cái này làm cái kia hoặc là ảnh tìm cái này ảnh làm, ảnh kiếm cái kia ảnh làm. Ảnh à, dọn dẹp ra ra, ảnh rửa xe hoặc là ảnh phụ làm cái gì đó. Không bao giờ ngồi không được. Là một người đàn ông rất là nhanh nhẹn tháo vát mọi người. Đụng cái này bắt cái kia luôn người ta nói như vậy đó rồi hôm nay mình nói là để ờ, mình nấu bữa tối cho nhưng mà ảnh ờ, nói không để anh làm anh thích làm thì để anh làm rồi ờ, mình làm cái gì á đây bây giờ mình úp chén đây cũng lăn xăng lăn xăng đi qua đi lại kêu là phụ nó là thôi để tôi làm được rồi cũng không chịu cũng nó thích vô phụ như vậy đó làm à, rau ăn à, hamburger này các bạn khoảng hai cái cánh xà lách này là đủ không cần gì đó là đủ rồi đó mọi người chín rồi nè mọi người bây giờ sẽ chuẩn bị bỏ vô cái bánh là ăn thôi Đó. hamburger hamburger hamburger hãy mà làm hamburger là Tony sẽ xương phong làm anh không có để cho mình làm mặc dù là mình biết làm đó rất là dễ đâu có gì đâu mà khó cái thịt này cái ờ, ướp một chút xíu gia vị xong rồi cuốn lại như vậy đó xong rồi bỏ vô lò nướng nướng còn nếu như mà ai mà lười đó thì mua sẵn ở trong siêu thị người ta có bán như vậy nè cái viên thịt như vậy đó mua về bỏ lò nướng thôi đó, cho chi lên chi này ăn hamburger nè đó, để chi lên cái miếng thịt nóng là nó sẽ à, hồi nó sẽ chảy ra xà lách sốt cà chua ketchup á cái này là cho hai cái anh bạn nhỏ này hai anh bạn nhỏ chỉ ăn như vậy thôi đó xong một cái have to pause that now, please. Thank you, pause it. Where's Cameron gone? Upstairs. To do what? How many it's off? How do you want it now then? Hamburger, cheese. yeah, dạ, sauce ừ. yeah, dạ, barbecue sauce barbecue mình thích ăn sauce barbecue hơn là ketchup okay what next Sal salad right I got one everything right so it doesn't matter how you want it on now mm. How many pieces of tomato? Two. Two. Yeah? Yeah. Okay. Good. Oh. Cái bánh khổng lồ chưa? Đó. Cái này làm sao mà ăn và ngậm hết vô trong miệng họng chắc một ngậm luôn á. Quá trời quá đất. Đây là mọi người. That's the job you get when you don't do well at school. Dikine nó hung mà nó liếm liếm cái cùng cái mặt mình luôn nó hung mà nó phải liếm nó mới mới đã hay sao cái bà chi rồi bà liếm lắc cái rồi cái mặt quá <laughs>